Nhận định và phân tích trận đấu soi kèo biến động tỷ lệ kèo trận bóng đá Thái Lan gặp Philippines diễn ra vào lúc 19 h 30 ngày hôm nay, ngày 26 tháng 12. Trận đấu thứ hai của đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2022 là cuộc đọ sức ở trên sân nhà trước đội tuyển Philippines. Việc thiếu vắng đi quá nhiều trụ cột ở giải đấu lần này khiến sức mạnh và khả năng bảo vệ danh hiệu vô địch của tuyển Thái Lan bị đặt một dấu hỏi lớn. Thái Lan bây giờ phải trông cậy vào những lão tướng như là Terasin Dangda Theraton Bunmathan hay là Sarek Jojen Ở lượt gia quân, Thái Lan đã thắng đậm Brunei 5-0. Nếu nhìn vào tỷ số đó, có thể coi là kết quả chấp nhận được đối với nhà đương kim vô địch, nhưng cũng chưa nói lên nhiều điều. Song phần nào đó cho thấy được quyết tâm khẳng định của thầy trò huấn luyện viên Mano Polking trước sự hoài nghi của truyền thông và người hâm mộ xứ chùa vàng sau khi hàng loạt hào thủ vắng mặt ở chiến dịch bảo vệ ngôi vương. Lối chơi mà Thái Lan thể hiện trong cuộc đọ sức ấy chưa ấn tượng như là kỳ vọng. Thái Lan đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn cho dù Brunei yếu hơn hẳn về đẳng cấp và 3 trong 5 bàn thắng của họ chỉ đến vào những phút cuối. Một phần là do may mắn, một phần là vì thể lực của các cầu thủ Brunei đã cạn kiệt. Một thống kê đã chỉ ra hạn chế về khả năng dứt điểm khi mà Thái Lan có 33 cú sút cầu môn, nhưng thực tế thì họ lại chỉ ghi được 4 bàn thắng vào lưới của Brunei. Sau trận đấu, huấn luyện viên Manu Polking cũng tỏ ra không thực sự hài lòng về cách chơi của đội. Ông khẳng định Thái Lan cần thi đấu sắc sảo và hiệu quả hơn nữa nếu muốn thực hiện được mục tiêu bảo vệ ngôi vương. Nhưng đội tuyển Philippines là thử thách ở cấp độ khác. Đội bóng này không có một hàng công mạnh mẽ, nhưng khi dựng chiếc xe buýt 2 tầng để phòng ngự thì họ sẽ là một đối thủ đáng gờm. Ở trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2020, đội tuyển Philippines đã mang đến cho tuyển Việt Nam những trải nghiệm khá là khó khăn. Huấn luyện viên Park Hang-seo của chúng ta xếp đội hình giàu sức tấn công với nhiều ngôi sao, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn bế tắc trong phần lớn thời gian trận đấu. Bàn thắng của Văn Quyết ở phút bù giờ cuối cùng đã mang về chiến thắng cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhưng kết quả này chưa phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân. Đội tuyển Philippines để đối thủ kiểm soát bóng rất nhiều nhưng không dễ để tiếp cận khung thành của đội bóng này. Ở hàng tiền vệ, Stefan Strock vẫn cho thấy được đẳng cấp và bản lĩnh trận mạc cho dù tuổi đã cao. Anh đã giúp tuyển Philippines giải tỏa áp lực bằng nhiều đường chuyền thông minh. Tuy nhiên thì việc thua Campuchia ở trận đấu đầu tiên đã khiến họ gặp rất nhiều bất lợi trong cuộc đua vào bán kết. Philippines lại nhen nhóm lên cơ hội cạnh tranh tấm vé vào bán kết bằng việc đánh bại Brunei với tỷ số 5-1 ở lượt trận thứ hai. Một chiến thắng cần thiết và mang nhiều ý nghĩa tinh thần khi nó đưa đoàn quân huấn luyện viên Joseph Ferry vươn lên vị trí thứ hai bảng A. Điều này đồng nghĩa với việc là Philippines chưa hoàn toàn đánh mất hy vọng. Để duy trì được khả năng lách qua khe cửa hẹp, Philippines buộc phải giành kết quả tốt khi đối đầu với một Thái Lan không muốn mất đi ngôi đầu bảng trước trận quyết đấu với Indonesia 3 ngày sau đó ở trên sân nhà tại lượt trận cuối của bảng A. Hơn hết thì quyền tự quyết vẫn đang nằm trong tay thầy trò huấn luyện viên Joseph Ferry chứ không cần chờ đợi vào sự may mắn từ các kết quả còn lại. Chuyến hành quân tới sân Thammasat ở thủ đô Bangkok được dự báo là có rất nhiều thử thách cho đoàn quân huấn luyện viên Joseph Ferry khi ở phía trước là nhà đương kim vô địch và sức ép rất lớn từ khán đài. Sau hai trận đã đấu, điểm yếu trong phòng ngự của Philippines đã lộ rõ khi họ thiếu sự bọc lót cần thiết và đặc biệt dễ bị rối loạn khi đối thủ tấn công biên. Việc kèm người và cản phá không dứt khoát trong vòng cấm địa khiến cho Philippines rất dễ bị thủng lưới. Ví dụ điển hình chính là việc đội bóng yếu như là Brunei cũng có thể ghi bàn khi gặp Philippines. Thái Lan thì không chỉ cần chiến thắng mà còn phải hướng tới một trận thắng ấn tượng để làm hài lòng khán giả nhà. Việc nữ tỷ phú Madame Pang trao thưởng đậm nếu đội bóng đạt kết quả tốt ngay từ vòng bảng cũng đã tạo động lực để các cầu thủ Thái Lan thi đấu quyết tâm hơn. Có điều là Terracin Dangda và đồng đội cần phải tận dụng tốt hơn những cơ hội mà mình có được. Giải quyết được bài toán dứt điểm, Thái Lan sẽ không mấy khó khăn có được chiến thắng thứ hai tại giải và tiến sát đến vòng bán kết là rất lớn. Về lịch sử đối đầu và phong độ của hai đội Trong 8 năm qua thì Thái Lan chưa từng thất bại trước Philippines khi đã có 3 trận thắng và 2 trận hòa trong 5 lần đối đầu với đội bóng này. Thống kê cho thấy Thái Lan ghi được 7 bàn và để thủng lưới hai bàn trong 5 trận gặp nhau giữa đội. Thái Lan gây ấn tượng mạnh ở trận gia quân AFF Cup năm nay và nếu không tính đến kết quả đã luân lưu. Ở trong 5 trận gần nhất, đội bóng dưới chùa vàng thắng 3 trận, hòa một trận và thua một trận, ghi được 14 bàn và để thủng lưới 3 bàn. Philippines thể hiện sự rất thường về phong độ ở tại AFF Cup năm nay khi chỉ thắng được đội bóng yếu nhất bảng A. Còn trong 5 trận gần nhất, Philippines thắng 2 trận và thua 3 trận, ghi được 8 bàn nhưng lại để thủng lưới đến 9 bàn. Những thông tin bên lề của hai đội Thái Lan thắng 5, hòa 2 trong 7 lần đối đầu Philippines. Đội tuyển Thái Lan đã thắng 3 trên 4 kèo thắng châu Á gần nhất. Philippines thắng 2, thua 3 trong 5 trận đấu gần nhất. Thái Lan thắng 3 và thua 2 ở trong 5 trận vừa qua. Thái Lan đã ghi 14 bàn và chỉ để lọt lưới 3 lần trong 5 trận gần đây. Về đội hình dự kiến, tuyển Thái Lan Huấn luyện viên Manopol Kênh dường như không sợ lộ bài trước các đối thủ trong bảng khi đã tung ra đội hình gần như mạnh nhất hiện có của Thái Lan. Ở đó thì Bumathan đóng vai trò là cầm nhịp và các chân sút giàu kinh nghiệm như là Dangda, Adisak hay là Jojen làm nhiệm vụ tấn công. Đội tuyển Thái Lan với sơ đồ dự kiến là 442. Các cầu thủ dự kiến Kittipong, Hyprakon, Kaman, Hemvibon, Buriat, Phala, Bumathan, Jojen, Panya, Dangda và Adisak. Về đội tuyển Philippines, huấn luyện viên Joseph Ferry chỉ đưa ra rất ít điều chỉnh trong đội hình ở hai trận vừa qua. Có thể là do nhà cầm quân người Tây Ban Nha muốn các cầu thủ tạo nên sự gắn kết. Các trụ cột đã chơi tốt như là Strock, Daniel, Hartman, Reyes và Aguinaldo tiếp tục ra sân. Về đội hình dự kiến sơ đồ là 442. Các cầu thủ dự kiến Mendoza, Menzi, Tabinas, Agunando, Bugas, Melisa, Hatman, Ries, Bias, Daniels và Srok. Những gương mặt đáng chú ý của hai đội Therathon Bulmathan Huấn luyện viên Manopon King vẫn đang thử nghiệm vai trò mới ở khu vực giữa sân cho tiền vệ này và phần thể hiện ở trận gia quân được đánh giá là khá ổn. Sandro Ries Mới có 19 tuổi và có 10 trận đấu đội tuyển, nhưng cầu thủ này đã cho thấy được sự đa năng và vai trò nổi bật ở trên hàng tấn công của Philippines. Biến động tỷ lệ kèo trận Philippines gặp Thái Lan Kèo châu Á ở trận Thái Lan và Philippines thuộc giải AFF Cup 2022 lần đầu được niêm yết trên sàn giao dịch châu Á vào lúc 21 giờ 20 phút ngày 23 tháng 12. Thời điểm đó, nhà cái đánh giá cơ hội thắng kèo của Thái Lan là cao hơn qua mức kèo chấp là 1, 3 trên 4 trái theo handicap. Đặt kèo trên ăn 0,86 và đặt cửa dưới ăn 0,90. Trên thị trường giao dịch đã có rất nhiều biến động khi mà tỷ lệ kèo đã đột ngột tăng kèo từ 1 3 trên 4 trái lên 2 1 trên 4 trái. Thậm chí là có thời điểm đặt đỉnh lên là 2 1 trên 2 trái. Tuy nhiên, trước sức ép từ các nhà đầu tư châu Á, nhà cái lại đưa về mức kèo chấp là 2 1 trên 4 trái để cân bằng nguồn ngân sách. Hiện tại thì theo kèo voi chiến ăn 0,97 và đặt cửa những chú chó đường phố ăn 0,87. Việc Thái Lan đang được nhận sự tin tưởng từ các nhà đầu tư châu Á ở trận đấu ngày hôm nay là điều có thể hiểu được. Thứ nhất là voi chiến được nghỉ tới 6 ngày cho cuộc tiếp đón Philippines ở trận đấu ngày hôm nay. Thứ hai, đội bóng này cũng có tỷ lệ thắng kèo khá tốt ở giai đoạn vừa qua với 3 trên 4 trận và có một trận chấp kèo 2 1 trên 4 trái như ngày hôm nay. Thứ ba đó là Philippines thi đấu khá bế tắc tại kỳ AFF Cup năm nay. Cụ thể, họ để thua Campuchia với tỷ số là 3-2 ở ngày ra quân. Ở lượt trận thứ hai, họ phải rất vất vả mới đánh bại được Brunei với tỷ số 5-1. Và cuối cùng, nếu để thua ở trận đấu ngày hôm nay, những chú chó đường phố sẽ gần như dừng bước ở AFF Cup 2022. Do đó mà họ sẽ chơi một trận tất tay trước voi chiến để nuôi hy vọng giành vé đi tiếp. Cho nên sẽ không ngạc nhiên nếu Philippines sẽ vỡ trận nếu sớm bị thủng lưới. Các chuyên gia khuyên lựa chọn tỷ lệ là chọn Thái Lan với tỷ lệ là âm 2, 1 trên 4. Biến động tỷ lệ kèo tài xỉu AFF Cup Thái Lan gặp Philippines. Lần đầu tiên trận đấu này được niêm yết trên sàn giao dịch châu Á là vào lúc 21 giờ 20 cùng ngày 23 tháng 12. Thời điểm đó, nhà cái để kèo tài xỉu ở mức 3, theo tài ăn 0.78, chọn xỉu ăn 0.98. Sau vài ngày lên kèo, tỷ lệ kèo tài xỉu đã tăng lên thành là 3, 1 trên 2 theo tài ăn 0,96 và đặt xỉu ăn 0,80. Việc tỷ lệ kèo tài xỉu tăng giá mạnh là điều có thể hiểu được bởi vì ở trận gia quân, Thái Lan đã ghi 5 bàn vào lưới Brunei ở trên sân của đối thủ này. Trước đó, voi chiến cũng đã hủy diệt Myanmar với tỷ số 6 bàn không gỡ ở trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2022. Trong khi đó, cả hai trận gia quân của Philippines tại kỳ AFF Cup đều kết thúc với nhất là 5 bàn thắng. Với những con số thống kê này, trận đấu giữa đội ngày hôm nay sẽ hứa hẹn có nhiều bàn thắng được ghi. Các chuyên gia khuyên lựa chọn cửa tài tỷ lệ là 3, 1 trên 2. Phân tích kèo châu Âu Philippines đang đứng trước nguy cơ phải về nước nếu không giành được chiến thắng trước đội tuyển đến từ xứ chùa vàng. Bị Campuchia lượn ngược dòng từ trận khai mạc AFF e Cup 2022 đầy cay đắng, cho dù giành chiến thắng trước Brunei. Tuy nhiên đây sẽ là một trận đấu cực kỳ khó khăn cho Philippines. Trong khi đó, Thái Lan chắc chắn sẽ dành quyết tâm chiến thắng ở trận này để giành được 3 điểm vươn lên dẫn ngôi đầu bảng A để tránh gặp mặt với tuyển Việt Nam ở bán kết. Do đó mà các chuyên gia nhận định Thái Lan sẽ chơi lớn lướt và giành chiến thắng ở trận này. Về tỷ lệ kèo châu Âu mà các nhà cái ấn định cho tuyển Thái Lan đặt là 1 ăn 1.15, còn cho đội tuyển Philippines đặt 1 ăn 11.0 và chọn cửa hòa thì đặt 1 ăn 1.61. Gợi ý chọn kèo đội tuyển Thái Lan. Nhận định và dự đoán kèo hiệp 1 Cục diện bảng A đang tỏ ra khó lường khi cả bốn cái tên là Thái Lan, Philippines, Indonesia và Campuchia đều cùng có 3 điểm. Dĩ nhiên là Thái Lan và Indonesia đang nắm trong tay lợi thế khi mới đá có một trận. Nếu đánh bại được Philippines ngày hôm nay, Thái Lan sẽ tiến rất gần đến tấm vé vào bán kết AFF Cup 2022. Và điều đó hoàn toàn khả thi khi vơi chiến được thi đấu ở sân nhà và vẫn chứng tỏ được sức mạnh đáng sợ. Theo hiệp 1, Thái Lan chấp một hòa trận này. Nhưng so với thời điểm mới xuất hiện trên thị trường châu Á thì lợi nhuận cho cửa chủ nhà lại có chuyển biến không mấy tích cực. Theo đó thì điểm ăn cho lựa chọn Thái Lan ở hiệp 1 dần tiến đến mức là bỏ sâu so với mức cân bằng lúc đầu. Chiến thắng trước Brunei tại trận mở màn không nói lên nhiều điều vì đối thủ quá yếu. Nhưng trước đó Thái Lan đã cho thấy được sự bế tắc không chỉ ở hiệp 1 mà cả ở trận gặp Đài Loan. Philippines sau khi bất ngờ thua trên sân Campuchia đã nhanh chóng dốc dậy tinh thần và họ cũng dễ dàng tạo ra lợi thế về mặt tỷ số trong hiệp 1 trước Brunei. Thêm vào đó, cần phải lưu ý là cả 6 cuộc đối đầu gần đây Thái Lan không có lần nào dẫn trước Philippines với tỷ số cách biệt khi hiệp đấu đầu tiên khép lại. Các chuyên gia khuyên lựa chọn xỉu trong hiệp 1. Dự đoán tỷ số bàn thắng Philippines bị đánh giá thấp hơn nhiều so với Thái Lan Song họ không phải là đội bóng yếu như là Brunei Để có thể phải nhận một trận thua với một cách biệt lớn Ở trận này, mục tiêu mà thầy trò huấn luyện viên Joseph Ferry hướng tới Đó là giành một điểm và sẽ thiết lập một kế hoạch phòng ngự nhằm không ra về tay trắng